Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại đến với các bạn ở bộ môn toán trong nội dung ôn thi vào lớp 10 trường phổ thông và thầy đã hướng dẫn các bạn cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ở các video trước thầy đã thì, thì thầy hướng dẫn các bạn cả hai phương pháp cộng và pháp thế rồi và ở video gần đây nhất thì thầy chỉ chuyên hướng cộng ở video này thầy sẽ chi tiết các bạn cách là ước thế và trong video này chỉ dùng ước thế thế thì ở video trước thầy đã đỡ các bạn câu chuyện đó là 100 trừ 1 tại sao bằng không như thầy đã nói thầy có làm 100 lần việc tốt làm 100 bài đúng các bạn không bao giờ không bao giờ để ý nhưng khi thầy không ai làm sai các bạn phát hiện ra ngay đúng không vậy là trách nhiệm của thầy luôn luôn là phải dạy các bạn học tập phải dạy đúng cái việc dạy đúng là điều hiển nhiên nhưng việc thầy làm sai thì không thể được đúng không ạ vì vậy khi không may thầy làm sao một lần các bạn toàn bộ 100 lần thầy làm các bạn trừ hết đi và các bạn chỉ nhớ đúng cái sai của thầy Đấy. vậy trong cuộc sống cũng vậy các bạn Đấy. nếu như trong cuộc sống các bạn giúp đỡ người ta 100 lần liên tục các bạn làm việc tốt cho họ 100 lần nhưng họ không nhận ra được nếu các bạn làm một hai lần họ cảm thấy rằng họ rất cảm ơn các bạn nhưng các bạn làm tới 100 lần 200 lần thì lúc đó nó như thế nào các bạn họ là thấy rằng đó là điều nghiễm nhiên các bạn phải làm cho họ vì vậy trong sau một hai trăm lần các bạn làm tốt cho họ đấy không may các bạn cũng vấp ngã một lần bị sai thì cái sai đó tức là bạn không được họ nữa thì cái không được bạn nữa họ nhớ mãi mãi và cái kết quả một trăm hai trăm lần trước hay một nghìn lần trước đó đã quên lãng không bằng một lần các bạn không giúp đỡ họ Đấy. Vì vậy trong cuộc sống các bạn nhớ chúng ta cần phải nên giúp đỡ mọi người nếu như ta có thể cũng như ta đều thể giúp đỡ nếu như trong cái khả năng của ta nhưng bên cạnh đó mỗi lần giúp đỡ chúng ta cần phải nhận, nhận nhớ rằng họ phải thấy được cái sự giúp đỡ của mình và họ phải biết ơn sự giúp đỡ của mình thì một điều đó mới là tốt nếu họ không biết ơn cái điều mình giúp đỡ thì họ nghiễm nhiên cho rằng cái việc mình làm cho họ là việc mình phải làm chứ không phải là mình đang giúp Đấy. tức là họ nghĩ đó là trách nhiệm của mình nên sau đó một lần nào đó mình không giúp họ nữa thì trở thành như thế nào đấy các bạn nhỉ họ nghĩ rằng mình đã không tốt với họ và họ trừ tất cả những cái kia bằng không và như vậy thì tình bạn cũng không tốt vì vậy các bạn nhớ rằng là chúng ta cần phải như nào đây giúp đỡ họ nhưng họ phải thể hiện rằng phải biết ơn chúng ta cũng như khi ai giúp đỡ chúng ta các bạn nhớ là chúng ta phải biết ơn họ bởi vì chúng ta không biết ơn họ thì lúc sau này khi họ không giúp đỡ ta nữa đó là chuyện bình thường Đấy. còn nếu như mà ta không biết ơn họ ta xem việc của họ làm là nghiễm nhiên thì sau này họ không làm một lần ta sẽ trách móc họ thể lấy ví dụ nếu như cô lao công cái việc cô lao công đi dọn rác là trách nhiệm của cô đúng không đến thu gom rác sinh và sinh hoạt gia đình các bạn đó là chuyện bình thường việc đó việc của cô thế ta thấy rằng nếu như ta không biết cảm ơn cô ấy một ngày nào đấy không cô ấy đi làm liệu rác thải chúng ta như thế nào à vậy thì hàng ngày chúng ta hãy cảm thầm cảm ơn những người lao công Đấy. Bởi vì nếu cảm ơn như vậy khi họ không đi làm một hôm ta cũng không trách mắng họ hoặc là họ đi chậm một hôm cũng trách mắng họ bởi vì họ có lý do gì của họ đấy nếu ta xem việc đó là việc hiển nhiên thì cứ một hôm cô ta không đi ta lại chạy móc cô ta mà nếu như ta tưởng tượng rằng ở xã hội này không có những người lòng công như vậy thì rác thải ngập đến đâu rồi à, nhà các bạn có được không khí trong lành không không đúng không bạn đó là chúng ta phải cảm ơn họ hay như khi ta đi khám bệnh ở bác sĩ vậy ta đi khám bệnh ở bác sĩ cũng vậy trách nhiệm bác sĩ phải khám bệnh của chúng ta đó là điều hiển nhiên nhiều người cho rằng bác sĩ phải làm này phải kia cho mình nhưng bên cạnh đó bác sĩ làm vừa là trách nhiệm vừa là lương tâm nhưng ta vẫn phải cảm ơn dù ta phải trả phí như thế nào thì ta vẫn phải cảm ơn họ bởi vì nếu không có những người bác sĩ thì bệnh tật của ta đến dù ta không nhiều tiền bao nhiêu chăng nữa cũng không ai khám bệnh như ta ta tưởng tượng rằng nếu ta không cảm ơn những bác sĩ một ngày đó không có một bác sĩ nào khám bệnh cho ta nữa thì dù ta có rất nhiều tiền có rất nhiều điều kiện thì cũng chẳng ai phục vụ ta nữa cả do đó các bạn chú ý trong cuộc sống của chúng ta chúng ta nên biết trân trọng cảm ơn những người đã giúp đỡ mình cũng như trong quá trình giúp đỡ mọi người các bạn nên nhớ phải để cho họ biết ơn những điều mình làm Đấy. như vậy cuộc sống nó không trở thành 100 trừ một bằng không các bạn chú ý nhá còn bây giờ thầy sẽ hướng các bạn làm các bài tập về môn toán một cách cụ thể hơn 100 trừ một bằng không cũng là một phép toán phép toán này có khả năng là trong toán học không đúng như trong cuộc sống đúng rất đúng các bạn ạ các bạn đều như thế và học toán học ta phải nhìn rộng ra một chút đó cũng là một bài toán để chúng ta cần phải suy nghĩ trong cuộc sống bài toán rằng ta phải biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta cũng như khi chúng ta giúp đỡ ai chúng ta cũng phải làm sao để cho họ cảm thấy rằng họ phải biết ơn chúng ta đấy ở đây ở bài 3 thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như ban đầu thầy nói là hướng dẫn theo các bạn giải theo phương pháp thế và đây thì cái diện dạ dạ là tập này nó rất đơn giản các bạn đúng không thầy hướng dẫn rồi chắc chắn rất nhiều bạn làm được rồi đúng không ạ cũng không cần phải đến thầy sửa nữa đúng không nhưng mà các bạn chú ý để kiến thức cái nào sâu hơn lưu được sâu hơn nhá ở đây bài a thầy sẽ hướng dẫn bài a và bài a ở đây ta có hệ gồm hai phương trình là 3x cộng 5y bằng và x trừ 2y bằng 1 nếu số cộng các bạn biết nhân thì trực chiều tiêu biến nào được đúng các bạn nhỉ vì đây hai và năm mỗi chung mình nhất có hai và năm là 10 kia nhưng đây ba và một thì các bạn sẽ làm chiều tiêu biến x đúng không nhỉ nhưng mà bây giờ được góc thế thì ta phải giúp x ở đâu thế thì trong quá trình làm góc thế ta sẽ giúp giúp ẩn mà có hệ số đơn giản nhất hệ số đơn giản nhất là hệ số bằng một hoặc bằng hai đúng không ạ nó dễ hơn thế thì ở đây là bạn sát bằng trong hai phương trình này ở phương trình thứ hai hệ số của biến x là một do đó thầy nghĩ ngay cái nhiệt là ta sẽ giúp biến x ở phương trình hai thế vào phương trình một do đó thầy không được lường được ta được chú ý đây ba x cộng năm y thầy vẫn giữ nguyên bằng 14 à các bạn hiểu như vậy và ở đây ta còn là x trừ hai y bằng một thì thầy biết bằng x sẽ bằng rút là bằng một cộng 2y à. khi được bằng 1 cộng 2y rồi các bạn làm là đây ta thực hiện thế thế cái gì à thế x bằng 1 cộng 2y này vào phương trình trên tức là chỗ nào có x các bạn thay bằng 1 cộng 2y vào do đó ta được 3 nhân với 1 cộng 2y cộng với 5y bằng 14 Đấy, nhiều bạn nhân cũng được nhưng mà thầy là à, cứ để thực hiện như vậy cứ từ từ người ta nói như này đi đâu mà mồm vội mà vàng mà gốc phải đá mà quằn phải dây do đó ta không có gì vội vàng hết ta cứ từ từ ta làm và từ từ ta học sẽ giỏi thôi ta được x của ta bằng một cộng hai y đến đây thì tương đương là rất đơn giản đúng không hãy nhân vào bình thường 3 nhân 1 bằng bằng 3 3 nhân 2 y bằng 6 y cộng 5 y bằng 14 rất đơn giản các bạn và x của ta thì bằng mấy đấy 1 cộng 2 y đến đây rồi trên đây ta sẽ thực hiện như nào các bạn nhỉ à thực hiện đây là cộng hết cái phương trình trên này các bạn đấy chúng ta cộng thế nào đây 3 3 thì giữ nguyên 6y cộng 5y bằng mấy các bạn nhỉ 11y cộng 3 bằng 14 còn x của ta bằng 1 cộng 2y là giữ nguyên đến đây ta biến đổi từ từ thì ở đây 11 đi của chúng ta sẽ bằng 14 trừ 3 dương 3 chuyển sang thành trừ 3 14 trừ 3 còn 11 x của ta bằng 1 cộng 2y và đến đây ta có được kết quả là gì đấy các bạn nhỉ? À đây là 11y bằng 11 thì y của ta bằng khi một thay ra được x của ta sẽ bằng 1 cộng 2 nhân 1 và từ đây ta suy ra được là x của ta bằng là x bằng 1 cộng 2 nhân 1 2 nhân 1 bằng 1 à, bằng 2 cộng với 1 bằng 3 y của ta bằng 1 à, và đây là kết luận vậy nghĩa của hệ là x bằng 3 y bằng 1 thông thường ta cứ viết nguyện x ở trên y ở dưới à, không phải là tùy bước như thế viết thế nào cũng được nhưng do là thói quen của chúng ta thôi đúng không các bạn nhỉ Đấy. thì các bạn đã rõ cách này phương pháp thế chưa à rõ rồi đúng nhỉ chắc chắn các bạn rõ rồi và ở bài b cũng tương tự như vậy bài b ta lại quan sát hai phương trình phương trình thứ nhất đó là x cộng 4y bằng 11 à, đây là 3x trừ 5y bằng trừ 1 vậy ta nếu dùng phương thế là sẽ rút những biến nào đó mà hệ số đơn giản nhất và ta thấy rằng ở phương trình một biến x hệ số là một dễ dàng các bạn rút vậy ta rút x ở một thì x sẽ bằng 11 trừ 4 y các bạn thế xuống đây và các bạn tính toán được kết quả như vậy bây giờ các bạn thực hiện làm nhá các bạn thể dừng video các bạn nhìn câu b được chưa còn bây giờ thì sẽ hướng dẫn các bạn câu c Đấy. thì ở câu c nó khác câu b nào ở ờ, câu a cũng thế câu ờ, c này các bạn quan sát kỹ nhá là ở đây hệ số của x đều là hai và ba nếu ta rút thì cũng được thôi nhưng có lẽ khó khăn hơn một chút đúng không vậy bây giờ ta quan sát biến y xem thế nào nếu biến y mà đơn giản hơn thì ta lại rút biến y không cần rút lúc nào cũng x cả đúng không bạn vậy ta quan sát biến y là thấy là a ở đây là một y đấy còn đây là trừ hai y vậy hình như là như thầy nói rồi đúng không hệ số của biến nào mà đơn giản nhất thì ta giúp vào hệ số biến đó vậy ở đây là một y dễ dàng rồi à do đó ta sẽ thực hiện thế nào các bạn nhỉ giúp y ở phương trình thứ nhất rồi thế vào phương trình thứ hai sau đó thầy sẽ làm câu c theo cú đấy ta sẽ được 2x cộng 5 cộng y bằng trừ 5 rồi 3x trừ 2y bằng trừ 10 đến đây thầy thực hiện phép tính đó là rút y ở phương trình một thế vào phương trình hai thế thì ở phương trình một y của ta bằng mấy thế ta chuyển x sang bên này thì ta được là bằng trừ năm trừ hai x cộng hai x trở thành trừ hai x được chưa các bạn nhỉ đấy còn như thế nào ở đây còn ở đây ta như thế nào là cái phương trình ở dưới ta cần giữ nguyên ta được 3 x trừ 2 y bằng trừ 11 giữ nguyên nó sau đấy nó ta bắt đầu ta thực hiện theo thế để là y ở trên bằng 5 trừ 2 x vậy ở phương trình dưới chỗ nào có y không y ta thế bằng 5 trừ 2 x vậy Giờ chưa các bạn thế ta được là y này bằng trừ 5 trừ 2 x còn ở dưới của ta là 3 trừ 2y 2y là nhân trừ 5 trừ 2 y. và cái này bằng trừ 11 à, đến đây rồi thì mời các bạn thực hiện tiếp y bằng trừ 5 trừ 2 x tận tử nguyên được chưa các bạn y bằng trừ 5 trừ 2 x tận tử nguyên còn thế nào các bạn nhỉ còn là suy ra ra nhân thực hiện là bằng 3 x trừ đi trừ 2 nhân trừ 5 cộng 10 trừ 2 nhân trừ 2 bằng cộng 4 x và bằng trừ 11 đến đây ta thực hiện ở phương trình dưới y ta vẫn để giữ nguyên dưới ta được là 7x 3x này cộng 4x bằng 7x này đúng không 10 chuyển sang ta được bằng trừ 10 trừ 11 đến đây ta được là 7x của ta bằng trừ 21 đấy và y của ta bằng trừ 5 trừ 2 thầy biết 7x lên trên cái này xuống dưới cũng được để tính cho nó nhanh thì ta được ở đây là 7x bằng trừ 21 thì x bằng trừ 21 chia cho 7 x bằng trừ 21 chia 7 x bằng trừ 3 thế ta x bằng trừ 3 ta thay vào y ta thay vào được nhỉ thế thì ta thay vào thì ta xem xem được mấy thì ta tay vào y và ta sẽ bằng trừ 5 trừ đi 2 nhân trừ 3 và các bạn thực hiện thực hiện đấy tính là x bằng 3 trừ 3 rồi thì y dưới các bạn tính toán trừ 5 trừ đi 2 trừ 3 tức là bằng trừ 5 cộng 6 và đến đây ta được kết quả là x của ta bằng trừ 3 y của ta bằng 1 à, và như vậy là công việc của chúng ta giải hệ là đã xong đấy. chắc các bạn giỏ cá chưa nhỉ các bạn giỏ cá chưa à chắc là các bạn đã giỏi rồi đúng không vì là cách làm tương tự như bài A bởi vì việc của chúng ta khác của chúng ta ta dụng y hay x Đấy. thì qua đây các bạn thấy rằng là giữa dụng y hay dụng x là không quan trọng y cũng được x cũng được viết ra cái hệ số của nó như nào các bạn nhỉ thật đơn giản thì ta làm nó nhanh hơn chứ nếu như mà ở bài C này các bạn là thực hiện tốt x của bạn là x của ta bằng trừ năm trừ đi chia hai rồi nhân với số chia hai nó lòng mà nó hơi phức tạp tính toán nó cầu cảnh đúng không ạ vậy trong quá trình học có mình làm các bạn chú ý quan sát một tí thì cái cách làm nó đơn giản hơn nó dễ hơn đúng không và muốn có những cái, cái kỹ năng nhìn như vậy thì chúng ta một trong chúng ta phải luyện tập đấu lại luyện tập môn toán đúng không thế thì à, bài C à bài D thì cách làm tương tự bài C các bạn nhé ở đây cũng có là 4 x 3 x giúp khó rồi 5 y 1 y à để cái anh 1 y này này đấy giúp nó dễ hơn đúng không ạ à? với cái anh 1 y này nó dễ hơn thì ta rút cái anh y này để ta thế lên trên như vậy thì là sẽ hoàn thành được chưa các bạn nhỉ chắc chắn là rất nhiều bạn thì sẽ bài này rất đơn giản nhưng một bộ phận không nhỏ các bạn nó còn rất băn khoăn thì các bạn phải tiếp tục vận dụng thử làm và để theo vào những video tiếp theo thầy các bạn nhớ đăng ký kênh thì để có những video mới nhất xuất hiện ngay khi các bạn mở uh, trên youtube ra đúng không các bạn đấy và các bạn chú ý rằng là trong quá trình học các bạn cứ theo dõi những video liên tiếp